Xin chào anh em à, Hôm nay tôi sẽ giới thiệu anh em tới một cái website mà chúng ta chỉ việc xem phim thôi nếu ta vẫn kiếm được à, 5 đô đến 10 đô một ngày nó tương đương với là 100 mấy ngàn đấy đến 200 ngàn một ngày hay 200 mấy ngàn một ngày nếu anh em chỉ việc uh, xem phim chịu khó cày phim được chưa thì chúng ta uh, sẽ được thỏa mãn niềm đam mê là vừa xem phim mà vừa kiếm được tiền đúng không ạ chúng ta chỉ việc nằm và xem phim trên YouTube vậy thôi uh, cứ xem vài giây là được rồi hoặc chúng thích chúng ta xem càng lâu được dạ thì tôi sẽ giới thiệu những cái app này app này rất là hay và kiếm rất là dễ nhá đây à, cái đường link để download cái à, đường link để à, vào đăng ký cái à, cái, cái, cái website này á thì tôi để, để dưới nhá anh em bấm vào thôi đó anh em bấm ra thì khi vào á tôi điện link dưới anh em bấm vào á thì sau đó anh em bấm vào chữ là reciter ở góc trên tay phải này đấy re, re register này bấm vào được chưa sau đó nhá ở chỗ này này chỗ đầu tiên là username á thì anh em điền là tên không dấu nhá tên của anh em và viết điền không dấu được chưa rồi email đánh email của mình vào ô này email được chưa sau đó nhập lại email rồi sau đó anh em nhập password chưa dạ, đây bán quất nhá là vừa chữ và vừa số nhá bán quất phải nhập vừa chữ vừa số mới được được chưa bán quất là chọn vừa chữ vừa số này không ạ vừa chữ vừa số ở chỗ này anh em chọn là nam hay nữ là do giới tính của mình được chưa sau đó ở thành phố này, thì anh em chọn xuống Việt Nam bấm vào I am us rồi chọn nơi bấm breeze register là xong là nhận đăng ký được tại vì tôi đã đăng ký rồi nên nó sẽ báo là tên người dùng hoặc email này đã được đăng ký còn anh em là sẽ thành công được chưa còn tôi đã đăng ký rồi được chưa sau đó các anh em bấm vào login login login nhé được chưa bấm vào login như đây là anh em đã vào bên trong được chưa rồi đây này tôi sẽ để cái đường link này rất giống các video tôi để này tôi sẽ để cái đường link tải cái website này dưới đây này được chưa anh em chỉ việc bấm vào link này và đăng ký là xong được chưa đó tôi để để dưới rồi rồi đây này các anh em này à, mới vào là anh em sẽ được 52 coin luôn là tương đương khoảng tầm 50 ngàn đấy tương đương là 0,021 đô là tương đương khoảng tầm 5 ngàn được chưa bây giờ anh em chỉ việc đi xem video và kiếm tiền thôi vậy thôi được chưa việc xem video và nó sẽ tặng cho anh em coi và sau đó quy đổi sang đô sang tiền anh em sẽ rút được watch anh em bấm vào phần watch video nhé sau đó anh em bấm vào phần watch video watch video này watch video đây được chưa anh em bấm vào xem nhá anh em bấm vào xem này xem video nào cũng được em thấy thích video nào xem được hãy bấm xem cho trẻ con mình nó xem ấy. được chưa bấm vào nên tôi bấm video này nhá tôi sẽ tắt tiếng cho đợi dịch bản quyền được chưa đấy đây này và anh em phải phải xem tối thiểu là 90 giây nha nè phải chơi video này 90 giây này tôi bật sang tiếng Anh này đấy bạn phải chơi cái này là 90 giây 90 second á được chưa đó và anh em cứ để cho nó xem thôi đấy cho trẻ con xem đấy cho nó chạy đủ 90 giây lại lên phải được một coi rất là dễ đúng không ạ rất là dễ để kiếm tiền và anh em chỉ có cày á thì một ngày cái này sẽ kiếm được tầm uh, mấy em ngồi cày một xíu thôi là có một đô rồi đúng không có một đô rồi còn nếu em chỉ có cày thì có 5 đô 5 đô ngày kiếm là bình thường ừ, chịu khó hơn tí nữa cái kiếm uh, ờ, 10 đô là bình thường đúng không? đấy mà video này rất hấp dẫn đây có thể là cho con nít nó xem ấy đó cho từ con nít nó xem con cái mình nó xem nó vui đó nó đang chạy nó chạy được uh, 90 giờ được chuẩn bị nó sẽ có là nó cộng con một coi đây này đấy nó cộng một coi này bạn đã được uh, một coin đấy nhớ bấm vào đây để nhận nhé thì cái này sẽ tăng này cái này sẽ tăng lên 23 nhé bấm được, Đúng không 53 coin này hôm nay 52 coin giờ lên 53 coin này thấy không đấy đã lên 53 coin chưa đấy bạn nhắn có thể xem đấy anh em có thể xem lại đúng video đó cũng được thích xem lại được nó vẫn cộng như mình được chưa đó em thích xem lại cũng được không xem video khác xem lại video lại bấm xong xem lại vẫn được cộng một coin được chưa chứ không phải là xem rồi không xem lại được xem lại được luôn hoặc là bấm video khác xem và cứ để như vậy đấy tôi tắt âm đi bởi vì tôi sợ nó dịch bản quyền đấy anh em cũng để cho nó chạy chạy 90 giờ là anh em sẽ được được chưa đấy anh em thì lại kiếm uh, à, đây là cái rất là hay rồi à, tôi sẽ không không, ờ, không không để nó xem nữa tại vì nó mất thời gian của anh em thì ờ, ở đây á thì ờ, sau khi mà anh em xem và nó nó nó nó, nó đủ khoảng tầm là một đô á thì anh em phải rút được một đô là anh em rút được rồi chưa đó sau đó anh em bấm vào phần này, này để rút tiền được chưa sau khi đủ một đô hay là để anh em để nhiều hơn 10 đô gì đó anh em rút thì anh em bấm vào đây để rút này đó hoặc để càng nhiều anh em rút được chả sao cả đấy và uh, cái cái này là không giới hạn nhé anh em thích xem bao nhiêu một ngày nữa anh em phải kiếm thêm 20 đô ngày cũng được thế anh em chịu khó xem được chưa chịu khó cày em bấm vào đây nhá watch money này được chưa đây này 240 đô là tương đương bạn sẽ nhận được một một đô la này thấy không đấy 240 coin tương đương với một đô la đó và đó anh em sẽ nhập là 240 được chưa nếu anh em có uh, ờ, 2400 tương đương với 10 đô la được chưa đấy đấy thì anh em phải rút được chưa khi nào sắp coi này đủ thì anh em bắt đầu rút được là chưa đủ và anh em thanh toán bằng payboy nhé nếu anh em nào mà không có cái tài khoản payboy á thì nhắn cho tôi nhắn tôi có để đường link ờ, facebook của tôi dưới đây đây tôi để link facebook của tôi ở dưới video luôn nhá thường video tôi sẽ để cái đường link facebook của tôi này đây nhá tôi lên Facebook của tôi dưới video này thì anh em bấm vào anh em có thể là inbox của tôi rồi tôi sẽ chỉ anh em cách mà nếu anh em có tài khoản Bitcoin thì chuyển sang thì tôi sẽ gửi cho anh em được chưa anh em cứ yên tâm không mất đâu mà lo cả được chưa còn không anh em hãy tự làm cho mình một cái thẻ Bitcoin đó Bitcoin này này đó hoặc không nhắn tôi sau đó anh em nếu anh em có rồi thì anh em cần nhập cái email đăng ký Bitcoin á rồi và anh em bấm vào thì tầm 3 đấy thì nó sẽ gửi nha đó à, bạn không đủ tiền tại vì à, tại vì đơn giản là à, tôi chưa đủ mà đúng không tôi mới có 52 thôi chưa được 240 thì rất là đơn giản là tầm 3 7 ngày thì tiền nó sẽ về cái tài khoản Bitcoin của anh em và anh em phải rút về được bình thường à, ngoài ra nữa là ngoài cái cách mà anh em đi à, xem phim thì chúng anh em có thể là kiếm được thêm tiền bằng cách là anh em đi giới thiệu à, giới thiệu người khác à, giới thiệu bạn bè à, cùng à, xem được chưa cùng xem thì anh em bấm vào phần là cùng xem thì anh em vẫn kiếm được tiền và cái người đó vẫn kiếm được người đó vẫn kiếm tiền thì anh em bấm vào phần này refinal này bấm vào đây được chưa các anh em đưa cái đường link này được chưa các em đưa link này, này được chưa đưa link này đấy cho mọi người bấm vào và đăng ký được chưa thì các anh em sẽ kiếm tiền các em sẽ kiếm tiền luôn à, cái người kia không mất gì cả này tôi sẽ bấm để trang tiếng việt cho anh em xem này mời bạn bè sử dụng uh, cái, cái, cái cái cái cái đường link này này uh, thì khi á ờ, ví dụ thế là cái người mà mà mà kiếm tiền á cái người bạn giới thiệu á, họ vẫn không mất mát gì cả đúng không ạ họ vẫn thu nhập được số coi như vậy nhưng các anh em ngoài ra họ thu nhập được thì các anh em được 10 phần trăm trên tổng số nhập của họ được chưa họ không mất gì được chưa mình cũng được mà họ cũng được được chưa nên anh em hãy giới thiệu cho mọi người bạn bè họ kiếm tiền và chúng ta cũng được 10 phần trăm từ cái họ xem bao nhiêu video thì họ không mất gì cả họ vẫn được số tiền như vậy à, mình thì được uh, cái trang này nó cho mình thêm 10 phần trăm trên cái tổng nhập của họ được chưa đấy được chưa các em thấy là chia sẻ trên các ờ, group các facebook trên ờ, kia tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi các em thể là vào kênh lê đăng thấn này các em xem cái video này đó xé video này đấy hai video này được chưa cách mà làm sao để uh, nhiều người xem nhiều người uh, tham gia được chưa thì anh em vào video này thì uh, ờ, nó các anh em chỉ việc uh, tuyển thôi còn không á uh, rồi các em uh, đăng đăng lên đăng lên như thế nào cách tuyển sao đúng không giống với tôi này tôi cho anh em xem nhá không phải là tôi nói phép nhá các em đăng vào cách đó chắc tôi chắc chắn là anh em là có là có người sẽ rất nhiều người họ sẽ làm theo anh em nhé đây nè giống chị này vừa nãy này đấy chị đã nhập số điện thoại của tôi này được chưa đó có một cách khác kiếm tiền này, thấy không và chị đã kiếm được 100 ngàn thấy không đó được chưa đấy em bỏ ví này đấy tôi giới thiệu một cái app khác để chị kiếm tiền và chị được 100 ngàn này thấy không đấy chị chẳng mất mát gì chị được trăm ngàn tôi cũng được 100 ngàn đấy ở một cái app khác nhá chưa đó ok chưa đó và chị đã nạp thành công đấy ok chưa nên các em cứ đăng lên những group đó là em kiếm được đừng có sợ được chưa em sẽ kiếm được nhá chúc anh em kiếm được thật nhiều tiền nhá rồi cảm ơn hẹn gặp lại ở đây là một video ờ, một cách để chúng ta kiếm tiền rất là hay được chưa nếu anh em thấy video này bổ ích không phí phạm ờ, mấy phút giây cuộc đời của anh em á thì anh em cho tôi một like một share để ủng hộ video của tôi được không và tôi sẽ chia sẻ nhiều cách hơn cho anh em đó, dạ, nó có thể subscribe kênh tôi đăng để đăng ký rồi cảm ơn các anh em đã lắng nghe nhé à, xin chào hẹn gặp lại chúc anh em ngày mới tốt lành nhé